cảm xúc Đúng là từ năm ngoái năm nay đúng là World Championship. Let's go. Giọng giọng phải chậm. Let's go. ai thắng được 5 250 còn ai thua thì uh, mừng 125 nghìn Ôi rồi mình một nghìn đô mình cảm thấy vui lắm rồi Trước gì hai ông này đánh sáng là biết mình đang cổ vũ cho cả hai ông rồi ông mới ông tặng cho mình năm nghìn chẳng hạn nghìn đô anh em ạ Được thế <laughs> Ok, quay trở lại với game Flying Machine Không ai chơi Sparky nhỉ? Ờ, căng nhỉ? inferno Dragon đây rồi Một thằng thể hiện bộ mặt hơi hơi căng Not good, and maybe looking more like Golem now. Uh. Sợ cười cái này mình. Hello em. 71 người, 71% vote cho Mohamed Sly. Golden Knight Dash does get on tower. He to clean things up. And I, I, for one, am shocked. I actually spoke with Morton at the beginning of this week and said, I started to ask the question. He says, It's about Golem, right? And he, he knew I was going to ask the question about running Golem so much. Rejab, Mohamed Lai sử dụng Rejab anh em ạ. Mình rất mong là mình mình rất mong là Lai sẽ thắng hai, hai game đầu tiên mà chúng ta sẽ có một cái trận rematch lại. Lai rất nhiều người thích mà vì anh ta thể hiện counter Momo Momo hay Queen Giáp đấy. Yes, uh, Rejab Fizzy minute and a half gone, and Morton does have the lead over Moe right now, 28-92 to 27-42. Trận này Lightning thì cũng hơi khó bởi vì là Lightning lại không vào, nó vẫn không chết, gần như là không chết. Wave Yap đây rồi. Chặn không, bỏ trụ, bỏ trụ, bỏ trụ, chắc chắn phải bỏ trụ comes up, maybe drag in, maybe a half step early. Is in trouble, Rich. He did not have a great response there. And that Golden Knight connects. Ôi giời ơi, Lai là số 2, không ai là số 1 anh em ạ Không ai là số 1 luôn thà mình quá chuẩn luôn, đọc bài quá chuẩn Trận này anh đang còn khéo cuối cùng là Fiji đó thì thôi Ôi, Phi không có thể bài nào để chặn Infernal Dragons Lốc quá chuẩn, Hà Minh quá chuẩn luôn. Chuẩn gì, nói chuyện gì nữa. Fiji coming. Fiji coming. Không à, Fiji đây rồi. nhờ mà Fiji để cho con Infro Random chứ không phải là Fiji cho cái con quần quà đấy cơ. Fiji thế này là coi như là bằng bằng không rồi. Fiji, Lightning mà gặp Fiji thì đúng là khóc thét. Lightning mà gặp Red Jab khóc thét hơn nữa. Rồi, good game cười cười ôi con của mẹ đây rồi một game nữa con ơi chúng ta sẽ lại về từ đầu ôi rồi ôi bắc bài quá chuẩn luôn đấy đúng rồi sách vở đấy úi rồi, đây nhá em dùng con bài này này thằng này nó dùng con này trước rồi em phải dùng con này này dùng con kia này đấy không nó viết vạch ra các đường sẵn này thấy không không ăn được đấy này deck này tôi phải gặp win đến rồi sao nhánh trên có lợi thế nhánh trên có lợi thế bởi vì là nhánh trên nó đi theo một đường thẳng còn nhánh dưới là các bạn sẽ rơi nhánh dưới các bạn sẽ đánh rất nhiều trận nữa để có thể lên được nhánh nhánh trên buồn cười buồn cười thật chứ rồi Morten ôi gặp Piggy mà gặp Lockbait thế này Piggy gặp không Piggy gặp Lockbait không phải hình như deck này là deck um, miner minor của Maker ăn được không anh em trận này mình chưa xem bao giờ mình không biết Mình vẫn không biết là thằng Lai nó đang sợ hay là nó thắng hay nó thua nữa. Lọt khải quá anh em ơi, lọt khải quá. Lọt khải quá in the hole on both sides and fairly even on damage as the first minute passes. Khả năng đọc bài của Lai là quá chuẩn Bomb Tower, đây không phải là canon, Bomb Tower là hợp lý Bởi vì chúng ta có một cái Flash Dam Mọi thứ là cân bằng Cân bằng với thứ, cân bằng với mọi thứ luôn đúng là chọn chọn ở trong cái bài này đúng là chọn bom tower là quá chuẩn xác luôn thì bên kia họ cũng có ui five read các bạn hãy nhìn con con five read kìa five read kìa đặt five read quá kinh khủng luôn ạ à. mình không nghĩ là con five read bên kia nó không thể nhảy được luôn ạ à. kỹ năng quá thượng thừa luôn yeah got timing Ôi, tiếp đợi lâu rồi nhưng mà các bạn ở trong cái thời điểm này, cái thời điểm mà quá là căng thẳng thế này, các bạn liệu rằng các bạn có thể thả một cái được không? Các bạn có thể thả một cái minh chuẩn như vậy không? Chỉ cần một tên như vậy thôi thì chúng ta đã có lợi thế rất nhiều đi rồi. Quá bình diễn luôn ạ. À. Lock hơi, lock hơi sớm. Fry Spirit chuẩn rồi rồi mai thì mai đi rồi nhưng mà cũng hơi nhăn mặt rồi Shit out dụng nó khác lắm anh em ạ Thằng kia họ Goblin Barrel, Goblin Drill nó mạnh hơn Nó cứ lao vào trụ như vậy thì cũng rất khó Ôi, lai cố lên, thắng lên, lai cố lên <laughs> Trong cái game này thực sự là mình cũng rất mong là lai nó thắng Chứ bây giờ mà cho Moten nó thắng thì mình cũng ra lại hết chuyện để xem mà chúng ta sẽ quay quay trở lại với lại cái mọi thứ nó cân bằng hơn một anh có lợi thế hơn họ rõ luôn có bom sao luôn không vào trụ Machima ở ờ, uh, con con con miner con con uh, Archer Queen không vào trụ Wow, đánh xong trận này có con mẹp S S450 quá đơn giản anh em ạ nhưng mà ở bên nước Đức họ giá bán chắc là rẻ hơn so với Việt Nam đó tự sản xuất thì nó được mà ôi trời ơi bánh xong làm con B, ờ, BMW Ôi em 500 được ạ, em 150 được Ôi Gặp bài khó anh em ạ Kỹ năng cao nhưng học gặp bài khó quá cày cày cày mà lại cày đấy à đúng rồi nó còn có logo này à, thực ra logo này tài trợ chứ không phải là logo tạo xe đâu ok come last game có rồi anh em ơi đúng rồi có rồi game cuối cùng mà chọn deck sai nữa thôi Ôi mẹ đang ngồi mình hơi buồn Nhưng mà thôi con trai ạ 125.000 đô cũng là con ngon lắm rồi con Năm thì không được Tại vì nó hơi lâu quá Nó lâu quá nó thường vâng, là format là chỉ liêu ba thôi last game một Moten mà thắng thì làm chục clip đúng rồi không nó phải up hai chục clip bởi vì là 10 clip bên kênh này và 10 clip bên kênh kia nhá xem clip của nó đúng rồi, đúng rồi một bèo năm khó ghép cái deck lắm tại vì các bạn suy nghĩ là deck này nó dùng deck rồi thì rất khó bo 3 rồi possibilities out there, but it could be looking like that. And Morton, happy with the matchup thus far. And nice clean defense there. Snowball and Queen take care of business. Mo cycles the minor. Mo, Mo mess line là motor rồi, motor minor. Đúng rồi. Ui, motor bên kia, Archer Queen. À, motor Archer Queen uh, Van Key. Đấy rồi các bạn thấy cứ bước xanh quanh đất này rồi. specifically for Andrew Guy. And there he goes. Không thấy ông nào chơi Alistair Golem nhỉ? Alistair Golem chặn uh, dạng một giờ one shot two shot needing to deal with this right hand lane snowball to keep this giant skeleton alive and Mohammed Light in the lead by 300 Đúng rồi, không có Becca nữa ờ, Chỉ có một trận đấu có phần Sparky nhưng mà Sparky lại thua anh em ạ Trận của ông nào cái chơi Sparky cũng là bị counter Ui, prediction hay quá, Archer Queen kia bắt, bắt bài hay quá anh em ạ Kinh đâu, kinh đâu, kinh đâu, kinh đâu Chúng ta cần kinh ở đây Chặn được không? Poison! Skeleton gets so much damage! Woo! Lý do tại sao mình nói là thằng Lai này là số 1 Còn không ai là số 2 À không, nó số 2 không ai là số 1 Trời ơi, thằng mình quá chuẩn mãi đỉnh mãi đỉnh mãi đỉnh mãi đỉnh phải cần hồi đặt tham binh hay quá chắc có chơi hai mát hai máy rồi phải chơi hai máy rồi <laughs> cười là đạp rồi cười là ăn luôn rồi ơ à, skeleton chết luôn à quên icp chết luôn à icp chết luôn vãi cả hàng down below 1,000 HP to 2472. This is a really big gap to make up in a minor mortar poison. Wow. Andrew. This is a huge hill to climb with two minutes left. He needs to get that mortar on tower, but there's almost an, an impossibility. <laughs> like we've seen his sequencing with his units. The, oh, door, door, door, the door, door, door. You see their star give up, give up. Again. ICP trên kịp nhảy đã chết rồi Rồi xong, poison bên kia cũng poison Ôi, nói rồi Bây giờ ai cũng như ai Thằng một một tên lại bất lợi thế một tên bất lợi thế Bây giờ Miner bên kia nó có Miner nó có skeleton King nó hăn hăn hơn Giant skeleton mà lại gặp gặp skeleton Army với lại skeleton King thì làm sao ăn được chủ trụ is not a deck to make a crazy sellout play with. It's about the minor chip. It's about the mortars getting on a couple times and getting that poison value when you can. It's not one that you can create Ooh. these big time hits with. And now Skelly came to the right hand side. The mortar down. Rồi ơi, quả bắt Archer Queen. This is just about Ôi giời. To a super grand finals. Super grand final. Momo takes 我。